Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh à, BLV hớp lúa của mình nha anh em. Thì anh em xem video đầu anh em cũng đã biết rồi. Thì mình là bình luận mình là kèo bóng hai lúa, kênh cũ mình là kèo bóng hai lúa thì bây giờ mình chuyển qua cái kênh này mình nhận định video, nhận định trận bóng cho anh em. Còn ở kênh kèo bóng hai lúa mình để mình livestream trực tiếp trận đấu cho tất cả anh em xem nha. Thì anh em cũng xem video đầu của mình và anh em cũng biết mình nhận định trận Ba Lan và Ả Rập Xê Út cho tất cả anh em thì tới bây giờ mình sẽ nhận định thêm một trận nữa cho tất cả anh em đó là trận Pháp và Đan Mạch nha anh em thì anh em cũng biết Pháp là Đan Mạch rồi thì anh em xem bảng xếp hạng Pháp đang đứng vị trí đầu bảng xếp hạng với 3 điểm nha anh em và sau một vòng đấu rồi thì Đan Mạch đang có một điểm à, đợt Đan Mạch cầm hòa với ờ, Tunisia tỷ số ờ, không đều nha anh em thì giờ đang Pháp đang đừng có một vị trí an toàn trên bảng xếp hạng 3 điểm nha anh em. Thì trận này uh, Australia gặp Tunisia nha anh em, Tunisia. Thì cái trận này Pháp ừ, gặp Đan Mạch thì trận này chắc ăn Pháp sẽ có một bàn thắng trước Đan Mạch à, để có cơ hội à, nắm chắc cái đợi ngồi đầu bảng của mình nha anh em. Thì anh em xem những trận gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy Pháp trận rồi đã thắng Australia với tỷ số 4-1 thì trận đó anh em cũng xem anh em cũng thấy rất là hấp dẫn nha anh em còn Đan Mạch ừ, mùa này Đan Mạch đá rất mờ nhạt anh em anh em xem Đan Mạch đá với Toshina bữa đó thì anh em thấy Đan Mạch mùa này đá rất là mờ nhạt nha liệu đã gặp Pháp Đan Mạch ờ, có thể ờ, vươn lên hay không hay là Đan Mạch vẫn mờ nhạt để cho Pháp đâm rất là nhiều bàn anh em còn trong cái lịch sử đối đầu á anh em cũng thấy rồi Đan Mạch trận gần nhất trong lịch sử đối đầu là ngày 26 tháng 9 là trận đối đầu của Đan Mạch và Pháp thì Đan Mạch đã ăn Pháp với tỷ số 2 không anh em và gần lần nữa là Đan Mạch ăn Pháp với tỷ số 2-1 thì hai lần gần nhất là Đan Mạch ăn Pháp rồi và lần xa nhất thì Pháp đã ăn Đan Mạch với cái tỷ số là cách biệt chỉ có một bàn anh em là 2 còn anh em cũng thấy đội đây là đội hình đội hình của Pháp và Đan Mạch đội hình dự kiến thôi nha anh đội hình dự kiến thôi thì đá hàng tâm cao nhất là Giro anh em và Dembele Griezmann và Mbappe giống như cái đội hình hồi bữa mà Pháp ra sân uh, gặp Toshina nè còn đây là phía đội hình của Đan Mạch chơi với sơ đồ 352 còn phía Pháp chơi với sơ đồ 4231 thì ở đây cũng chỉ là đội hình dự kiến thôi nè đội hình dự kiến thôi nha thì trận này Pháp sẽ một là cầm hòa hai là Pháp sẽ quyết tâm thắng với tỷ số cách biệt một bàn để giữ vững ngôi đầu bảng của mình nha anh em còn đây là tỷ lệ kèo nha anh em đây là tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Pháp chấp 0,75 và tài xỉu 2,5 thì anh em cũng thấy cái phong độ của ông Pháp đang rất là mạnh nha nó cũng là dù gì cũng là nhà đương kim vô địch nha anh em thì đang rất là mạnh thì chấp 0,75 trận này anh em cứ nằm vào mã trên và nằm tài luôn nha anh em nằm tài luôn anh em cứ nằm trên và nằm tài còn cái vấn đề tại sao mình khuyên anh em nằm trên và nằm tài thì một chút mình sẽ phân tích cho tất cả anh em luôn còn kèo chấp góc là anh em là pháp chấp góc 1,5 và tài xỉu góc là 9 thì à, trận này mình khuyên anh em nên nằm cái mã tài gốc nha anh em và cái mã pháp chấp gốc hiệp 1 thì anh em cũng thấy hiện tại rất là nhiều trận đã trải qua rồi anh em và tài gốc đã nổ tưng bừng hầu như là 8 trên 10 trận là đã nổ tài rồi anh em 8 trên 10 trận là đã nổ tài gốc rồi bây giờ mình mới khuyên anh em nằm cái mã tài gốc nha thì mình sẽ phân tích cho tất cả anh em và hai cái cách mà mình khuyên anh em nên nằm đó là mình khuyên anh em nằm trên thì anh em thấy cái trận gần nhất của thằng Pháp gặp Australia thì mình cho anh em coi cái phong độ của thằng Pháp gặp Australia thì anh em cũng thấy hiện tại hiệp 1 á, là thằng bên phía Australia là vô trước luôn nha nè vào trước một bàn thắng luôn nha nè là vào bàn thắng dẫn đầu vào phút phút thứ 9 là đã có bàn thắng cho Australia và phút thứ 27 ờ, là Pháp đã gỡ lại phút 32 Pháp ăn với tỷ số 2-1 anh em qua hiệp 2 bắt đầu Pháp tấn công và dồn dập thì anh em cũng thấy rồi hiện tại cái trận đó là góc là tới 9 quả góc nha em 9 quả góc mà riêng về nghiêng về Pháp không là đã 8 quả rồi bây giờ mình khuyên anh em nên nằm Pháp chấp góc Pháp chấp chỉ có một trái rưỡi thôi anh em có thể nằm mã Pháp chấp góc nha thì thẻ trận đó có 3 thẻ anh em còn cái mã thẻ thì anh em có thể vào anh em đánh rung được nha đánh rung được thì gần đây là mình sẽ cho cái bản kèo thực tế cho tất cả anh em xem đây là bản kèo thực tế nha anh em bản kèo thực tế là hiện tại anh em cũng thấy nếu mà full trận là pháp chấp 0,75 nha anh em đây đây là pháp chấp 0,75 và tài xỉu 2,5 nha và hiệp 1 pháp vẫn chấp 0,25 ờ, và tài xỉu hiệp 1 chỉ có một thôi anh em thì trận này mình khuyên anh em nên nằm cái mã pháp nha 0,75 và anh em nằm thêm cái mã tài cho mình nha anh em tài trận này anh em nổ tài cao lắm anh em nằm cái mã tài cho mình trận này mình dự đoán phải từ 21 hoặc 31 cho Pháp nha anh em hoặc 31 cho Pháp thì anh em nằm mấy cái mã tài nha còn ở đây là góc nha anh em thì kèo góc nguyên trận là kèo góc nguyên trận là Pháp chấp 1,5 là một trái rưỡi anh em chấp một trái rưỡi góc và tài xỉu góc là chín trái rưỡi thì anh em trận này góc này anh em mình phiên anh em nên nằm cái mã tài góc và nằm thêm cái mã pháp chấp góc nha anh em thì hiệu quả cho anh em hơn đây pháp chấp góc nha anh em nằm pháp chấp góc nha còn hiệp 1 anh em thấy kèo hiệp 1 pháp chấp hiệp 1 là chỉ có nửa trái thôi anh em tài xỉu là 4 thì hiệp 1 anh em cũng vẫn vào cái mã tài góc cho mình vào mã pháp chấp góc thì anh em không biết hiện tại anh em chơi cái mã kèo chỉ là cái, cái dạng mà mình chơi phụ thôi anh em còn anh em đi rình mấy cái này anh em quýnh mới là chính anh em cái này anh em quýnh mới đem lại lợi nhuận cho anh em nha anh em cứ vào cái mã hiệp một anh em quýnh pháp chấp gốc và tài pháp tài gốc của pháp nha anh em còn cái kèo thẻ là đang mạch chấp 0,5 thì hiện tại đang mạch đá rất là hiền anh em đá rất là hiền thì không biết trận này gặp pháp nó đá kiểu sao thì anh mình không khuyên anh em nên vào cái mã à, đang mạch chấp thẻ nha anh em thì tài xỉu thẻ thì anh em không cần vào vội anh em chờ đến phút 30 đủ đi anh em hãy vào cái mã tài thẻ nha hoặc là mã xỉu thẻ tùy theo anh em xem trận đấu nó có nóng hay không còn hiệp 1 thẻ thì anh em cũng thấy Pháp ờ, đang mạch chấp 0,25 0,25 và tài xỉu 1 anh em thì anh em chờ vào phút 20 vào phút 20 nha anh em là kèo thẻ này nó sẽ xuống tầm nửa một hoặc là nửa thẻ anh em thì anh em có thể vào cái mã kèo này thẻ này tài hiệp 1 được nha vào từ phút 20 đủ đi anh em vào thì lợi thế cho anh em hơn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 chứ anh em bây giờ đang đánh qua thầu qua cò hiện tại nay cũng có nhiều cái vụ bắt ở ngoài lắm à nhiều khi cái mùa này anh em đánh ngay đúng ngay thằng thầu mà thằng thầu đó nó bể nợ nó bùm nợ anh em đêm đó nó trốn đi hoặc là nó bị bắt anh em cũng đâu lấy tiền được đâu anh em thì đó mình khuyên anh em nên đăng ký cái trang anh em chơi cho chắc ăn nha nó mà bị bắt thì anh em cũng liên lụy à, anh em không thoát khỏi đó nha thì bây giờ mình khuyên anh em đăng ký một cái trang anh em nằm trong mùng mà men đánh một mình cũng không có ai biết và không ai bắt tới anh em thì đó đánh hiệu quả cho tất cả anh em nhất thì bởi vậy mình khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi nha còn anh em muốn đăng ký trang nào mà uy tín nhất anh em cứ liên hệ qua cho mình à, Zalo của mình là 0937318970 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa thì hiện tại mình có live stream nhận định trực tiếp bình luận trực tiếp trận đấu luôn anh em thì ở bên cái kênh trực tiếp 24 giờ chấm like thì anh em có thể vào cái kênh đó anh em xem hoặc là anh em có thể vào cái ờ, cái kênh youtube của mình là kèo bóng hai lúa kênh cũ của mình thì anh em vào đó anh em có thể ờ, có cái đường link dẫn tất cả anh em qua cái kênh trực tiếp 24 giờ chấm like anh em xem thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em là cái trận Pháp và đăng Mạch thì nếu anh em nào thấy hay thì để lại cho mình một like và một lượt bình luận nha anh em thì ờ, còn anh em nào mà đang xem mà chưa đăng ký để lại cho mình một lượt đăng ký thì đến đây mình đã nhận định xong thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha